Chào mừng các cô bác đến với video trên kênh Sức Khỏe Cuộc Sống. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các cô bác một số mẹo đơn giản và hiệu quả để giảm đau khớp mà không cần sử dụng thuốc. Bệnh xương khớp là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến ở người trung niên và người cao tuổi, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của hàng triệu người trên toàn thế giới. Nó có thể gây ra đau nhức, sưng tấy và giảm khả năng di chuyển. Một trong những cách để cải thiện tình trạng xương khớp là bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể đặc biệt là canxi và vitamin D3. Nhiều người hiện nay đang nghĩ rằng tình trạng đau nhức xương khớp chỉ đơn thuần là do thời tiết thay đổi, làm việc sai tư thế hay lao động quá sức, nên thường dùng thuốc nhằm cắt cơn đau nhanh chóng. Tuy nhiên, triệu chứng đau nhức xương khớp kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý như thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, viêm khớp. Bên cạnh đó, các loại thuốc giảm đau hay chống viêm hiện nay không chỉ có hiệu quả tạm thời mà còn để lại nhiều tác dụng phụ. Trong nhiều trường hợp, rất có nhiều biến chứng đau dạ dày là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau xương khớp kéo dài. Trong y khoa hiện nay, có nhiều cách điều trị đau xương khớp an toàn, hiệu quả mà không cần dùng thuốc. Một trong những cách để cải thiện tình trạng xương khớp là bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là sữa non alpha liquid và sữa non alpha lipid được biết đến là một sản phẩm chứa các thành phần quan trọng như canxi, vitamin D3, các dưỡng chất khác nhau và đặc biệt là các kháng thể tự nhiên. Vì vậy nó được xem là một lựa chọn lý tưởng cho những người muốn cải thiện sức khỏe xương khớp. Trong sữa non alpha lipid được bổ sung với hơn 28.000 mg canxi ion, một hàm lượng canxi cao gấp 10 lần so với các sản phẩm sữa canxi thông thường nhưng điều đặc biệt là canxi trong sản phẩm này được chế biến với công nghệ độc quyền alpha lipid tiên tiến, giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn so với các sản phẩm. Sữa thông thường khác, giúp tăng khả năng hấp thu canxi của cơ thể và làm tăng độ cứng của xương. Vitamin D3 cũng là thành phần có trong sữa non alpha lipid. Vitamin D3 là vi chất nồng cốt giúp tăng cường hấp thụ canxi ở ruột non. Nếu thiếu hụt vitamin D3, canxi sau khi vào ruột không thể được hấp thụ vào máu, dẫn đến canxi trong máu suy giảm. Lúc này, cơ thể phải huy động canxi từ xương để ổn định nồng độ canxi trong máu, hậu quả là xương khớp yếu đi, có thể dẫn đến tình trạng loãng xương, xốp xương hoặc dễ gãy. Chính vì vậy, bổ sung vitamin D3 kèm theo canxi là vô cùng cần thiết đối với người cao tuổi hoặc người có nguy cơ thiếu xương. Sữa non alpha lipid cũng chứa các chất dinh dưỡng khác như kháng thể, lợi khuẩn, vitamin và khoáng chất giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách tối đa, tăng cường sức khỏe và sức đề kháng cho cơ thể. Sữa non Alpha Lipid là sản phẩm được sản xuất với công nghệ hiện đại, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm có thể dùng trực tiếp hoặc pha loãng với nước nguội tùy theo sở thích và nhu cầu sử dụng của từng người, hiệu quả đáng kinh ngạc. Nhiều người dùng sữa non Alpha Lipid cho biết đã cải thiện đáng kể tình trạng đau khớp và giảm các triệu chứng viêm xương khớp. Nếu được sử dụng đúng cách, Sản phẩm sữa non alpha lipid có thể giúp tăng cường sức khỏe cho xương khớp và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, thích hợp cho nhiều đối tượng. Sữa non alpha lipid có thể sử dụng cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm người già, người bị bệnh xương khớp, phụ nữ mang thai, người thường xuyên vận động, trẻ em, vân vân. Sản phẩm cũng có thể sử dụng như một sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thay thế bữa ăn sáng, Thương hiệu uy tín, sữa non Alpha Lipid là một thương hiệu uy tín với hơn 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe chủ động trên toàn cầu. Tóm lại, sữa non Alpha Lipid là một sản phẩm bổ sung dinh dưỡng đáng tin cậy và hiệu quả để giúp cải thiện bệnh xương khớp. Với những lợi ích vượt trội về dinh dưỡng và khả năng cải thiện sức khỏe, sản phẩm này xứng đáng là một trong những lựa chọn hàng đầu cho những ai quan tâm đến sức khỏe xương khớp của mình. Vừa rồi quý cô bác nghe xong video về mẹo giảm đau nhức xương khớp hiệu quả mà không cần dùng thuốc trên kênh Sức khỏe cuộc sống. Nếu quý cô bác thấy hữu ích, xin hãy để lại ý kiến, nhấn đăng ký kênh rồi nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ các video hữu ích khác từ chúng tôi. Và bây giờ xin chào quý cô bác và hẹn gặp lại.